Chào bạn, tôi Ken Nguyễn, chuyên gia đào tạo MB thực Chiến. Nếu như bạn đang muốn kinh doanh một trong các mô hình quán sau đây, quán cà phê, quán trà sữa, tiệm được tranh hay là sinh tố nước ép rau má, hay là các mô hình quán theo phong cách của Hàn như là Stoki, lẩu Stoki, à, quán mì canh, rất là nhiều các mô hình quán và bạn chưa biết cách triển khai cũng như là thực hiện nó như thế nào và đặc biệt là bạn rất là ngại yếu tố rủi ro. Ken Nguyễn có những chương trình đào tạo chuyên sâu về mặt nghiệp vụ dành cho các mô hình quán khác nhau và bạn có thể lựa chọn và trong chương trình này thì Ken Nguyễn phát triển thành những video giới thiệu một cách chi tiết giúp bạn có thể dễ dàng quan sát như thực hành để nhanh chóng làm chủ để làm nghiệp vụ và đặc biệt hơn nữa là bạn được đồng hành cùng Gavin Wim trong suốt quá trình bạn học chương trình này cũng như là bạn thực hiện công việc kinh doanh của bạn sau này và bạn sẽ không sợ quên đi kiến thức của mình bởi vì bạn được uh, sở hữu hoặc là cách chọn đời và bạn có thể học ở bất cứ đâu bất cứ khi nào bạn có thể làm chủ về mặt thời gian và nếu như bạn quan tâm đến các khóa học bạn có thể nhấn vào nút đăng ký nhấn vào nút tìm hiểu thêm để lại thông tin của mình ở phía dưới phần bình luận và Kevin Wim sẽ phản hồi lại bạn và trong video này Kevin Wim sẽ kết thúc tại đây